Hải đang ờ, phát sinh chào bạn Sau đây đang ờ, phát sinh giới thiệu các bạn ờ, bao đựng cần cứng dàn di Bao này hai uh, ngăn chính và hai ngăn phụ Quảng quay bạn hai ngăn chính Chính chiều dài uh, 1 mét uh, 1 mét 3 bao dàn di này bao cứng đây bao đế nhựa đây, đế nhựa các bạn và dạ, hai ngăn phụ hai ngăn phụ ngăn phụ dài à, cho dài bạn xem là phụ uh, dài 60 phân rộng uh, 13 đây là phụ à, à, là chiều rộng của à, bao gần cứng này các bạn 13 đo chiều dài tổng thể thể là 1m25 Dao này chống nước tốt các bạn Con phụ thứ hai đây phân phụ thứ hai do à, chiều dài phân phụ thứ hai là 30 nó cứng bóp rất cứng nó hồi lại ngay các bạn đây. Đây khóa bên trong à, chia ngăn ạ cái này cái vách à, chia ngang chiều hai ngang dây buộc à, để chống cần không bị sọc sạch ngoài sách dây đeo Vừa rồi Hải đang à, sinh đã giới thiệu các bạn à, bao đựng cần cứng chiều dài 1m25 ừ. Hải đang à, xin chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của phát sinh